Hello cả nhà, lại là Toàn Thành Phát đây Hôm nay rất là vui gặp cả nhà trong video này um, Ngày hôm nay Toàn Thành Phát quay tiếp một sản phẩm Một siêu phẩm tại tiếng 4 nha cả nhà Và tại sao Toàn nói là siêu phẩm? Tại vì nó rất là gần với đường DH Tân Hòa Phía trước kia cả nhà Ở à, cả nhà thấy không? Cái chỗ căn nhà là đường DH Tân Hòa Tân Lợi rồi Và từ vị trí này ra ngoài đó chắc tầm khoảng là 500m Thật là 400m thôi Tầm đó thôi tại vì mình nhìn thấy rất là gần thì nó có vài trăm mét thôi cả nhà và đây chính là cái móc của tiếng 4 nha cả nhà. Đây là móc tiếng 4, nhìn vai xa xa bên kia là móc tiếng 4. Thì à, có rất là nhiều à, nhà đầu tư cũng như nhà khách hàng cũng chưa hiểu về cái à, tiếng 4 này như thế nào và ở đây là có cái gì. Thì để toàn trước khi giới thiệu lô đất, toàn thông tin về khu vực này nha. Thì đây là tuyến đường số 4 hay còn gọi là đường tạo lực 4 kết nối từ đường DT741 đi vào bên trong khu công nghiệp Bicamax nha cả nhà. Và con đường này có lộ giới là 42 m bắt đầu từ cái móc lộ giới này cả nhà. Cả nhà thấy móc lộ giới này không ạ? Và qua bên kia đường. Bên kia đường sẽ có móc lộ giới nữa nhưng mà tại vì hiện tại đang được sang lắp mặt bằng á cho nên được đất lắp lại luôn rồi. Mình đoán là thôi chứ nếu mà đi tối quay thì chắc là có móc nha cả nhà. Và tổng chiều dài của tuyến đường số 4 này là 8,2 km. Và một điều nữa, đó là tại ngay vị trí này cả nhà, ngay vị trí này Chúng ta đi vào tới khu công nghiệp Megamax chỉ tầm khoảng là 1 km. 1 km thôi nha cả nhà, khá là gần. Và điều quan trọng nữa tại sao đây gọi là siêu phẩm? Tại vì vị trí này gần với đường DH Tân Hò, Tân Lợi. Cho nên có đầy đủ các tiện ích ví dụ như là Ý ban nhân dân, Tân Hò, trường tiểu học, trường trung học có khá là nhiều. Và phía xa xa này cả nhà. Phía xa xa nếu chúng ta đi đường Tân Hò lên đây thì dân cư sinh sống khá là đông à, có thể nói là rất đông đối với một cái địa hình như thế này nha cả nhà và có cây xanh có tiệm tạp hóa có đầy đủ các cửa hàng à, các tiện ích nói chung là đầy đủ các tiện ích không thua kém gì à, một khu vực mà à, ở ngoài đường lộ nha à, ở ngoài đường lộ và hiện tại tuyến đường số 4 này ngay tại vị trí này toàn có ba lô với diện tích là ngang 5 sau 45 và có 100 mét thổ cư đã ra số nha cả nhà đối vị trí này đã có số và hiện tại ở đây chúng ta có rất là nhiều nhà đầu tư ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng muốn vào đây đầu tư nhưng hiện tại trong trình hình dịch đó cho nên là đang có một số nhà đầu tư ở Sài Gòn Bình Dương xuống này thôi còn Hà Nội thì chắc à, trong khoảng thời gian sắp tới thì cũng vào và như theo đúng như ờ, cái dự đoán của toàn đúng theo như dự đoán của toàn nha toàn có làm rất nhiều video gọi là sắp tới đây tuyến đường số 4 sẽ có một đợt sóng nữa đợt sóng nữa nha cả nhà và sóng này cực kỳ lớn nha sóng này sẽ cực kỳ lớn với những ờ, với những dấu hiệu như thế này hàng ngày có rất là nhiều khách hàng gọi cho toàn hỏi tuyến bố và cũng có rất là nhiều khách hàng cũ liên hệ lại với toàn xem tình hình à, thị trường Bicamax trong này như thế nào. Và đặc biệt tiếng 4 là một trong những cái tiếng mà khách hàng quan tâm nhiều nhất. Và cũng là một trong những cái tiếng mà có lượng giao dịch nhiều nhất. Và tiếng 4 cũng là một trong những cái tiếng mà toàn đánh giá cao nhất so với những tiếng khác vì kết nối từ đường DT741 mà ngay trung tâm hành chính huyện Đồng Phú luôn đi thẳng vào bên trong khu công nghiệp Bicamax và xung quanh tức là những cái vùng những cái khu vực mặt ven tuyến 4 có ờ, nhiều tiện ích ví dụ như là khu tái định cư à, hay là những cái khu à, dịch vụ thương mại mà hiện tại à, tỉnh Bình Phước à, đang gọi là quy hoạch và đưa ra những phương án thì cái này hiện tại à, ờ, Bình Bình Phước á, đang đưa ra những phương án và đề án hay cả nhà và sẽ chọn nhiều trong đó có nhiều phương án thì sẽ chọn ra những cái phương án tốt nhất để mà quy hoạch qua lô đất mà toàn muốn review ngày hôm nay ba lô ngày hôm nay chính là đây lô thứ nhất ngang đem nha cả nhà bắt đầu từ đây từ vị trí này đây là cái móc nha cả nhà đây là lô thứ nhất qua đây là ngang 5m sâu vào bên trong kia là 45m qua lô tiếp theo từ đây qua kia là 5m Lô tiếp theo nữa là 5 mét nữa. Nói chung là ba lô liền cờ và cái cột uh, móc ở giữa nó thì bị mất rồi. <laughs> à, nó vui vậy thôi chứ thực ra là cứ tính cho đó một lô, hai lô và ba lô, ba lô liền cờ nha cả nhà. Giá cực kỳ hấp dẫn nha cả nhà. Giá cực kỳ hấp dẫn và giá này toàn nói luôn giá này giá ngộp nha cả nhà. Giá ngộp. Nếu nhà đầu tư nào, khách hàng nào quan tâm chắc chắn sẽ sẽ mua được cái à, cái giá cực kỳ hời so với thị trường hiện tại so với thị trường hiện tại nha cả nhà cả nhà đừng có nhìn vào cái uh, cái quá khứ chắc chắn quá khứ thì thì nó sẽ khác so với bây giờ và đầu đã, đã đã là đầu tư đất rồi thì mình nhìn từ cái hiện tại cho đến cái tương lai và nếu mà nói tới tương lai thì chắc chắn sau này sẽ hình thành giống như là ở Bình Dương nha cả nhà và cả nhà sẽ cứ tưởng tượng lên một bức tranh Bình Dương thứ hai tại BKM Đồng Phú chắc chắn điều đó sẽ xảy ra và cả nhà cứ hoạt động cho mình tầm khoảng là 5 năm hoặc là 7 năm thì sẽ sẽ hình thành được cái bức tranh đó nha cả nhà rồi à, toàn thông tin thêm à, một ít nữa là hiện tại ở Đồng Phú này thị trường Đồng Phú và thị trường BKM này đang được mở cửa cũng như là đang được có lượng giao dịch rất là lớn khách hàng rất là nhiều cho nên Nhà đầu tư nào, khách hàng nào muốn sở hữu ba lô đất này Hãy liên hệ ngay cho Toàn Liên hệ ngay và ngay nha cả nhà Chứ nếu như mà khi mà Toàn bung ra ngoài à, Thì chắc chắn sẽ không còn những sản phẩm này để mà cho cả nhà chọn lựa cho mình ạ à. Rồi, nhà đầu tư nào muốn biết thêm thông, thông tin chi tiết cứ liên hệ cho Toàn Inbox cho Toàn nha Và Toàn xin chào, hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.